Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất hai mặt tiền Ngàn Sơn phường 5, diện tích 100m2, thực tế gần 130m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam và Bắc, đường nhựa ô tô. Cách trung tâm 3 km, khu dân cư đông, ngay mặt đường thuận tiện kinh doanh, giá 10,5 tỷ đồng. Đất khu quy hoạch Viện Nghiên cứu Hạt nhân, diện tích 278m2, thực tế gần 420 m2 có ranh giới rõ ràng, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam. Đường nhựa ô tô, cách trường học, bến xe, siêu thị, khu vui chơi 2 km, tiện ích đầy đủ, view nhìn ra rừng thông, ngắm toàn thành phố, giá 28,5 tỷ đồng. Nhà thi sách phường 6, diện tích 591m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô, kết cấu, một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, nhà ngay trung tâm, gần chợ, trường học, nhà có view sân vườn đẹp, thích hợp đầu tư, nghỉ dưỡng, giá 41,37 tỷ đồng. Nhà cổ loa, diện tích 202m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường nhựa ô tô, kết cấu. Một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, sân rộng đậu được hai ô tô, gần trường học, cây xăng, chùa, chợ, tiện ích đầy đủ, giá 14,5 tỷ đồng.